2020 chạy 2,2 vạn Cực chuẩn, lỗi tặng xe 727 triệu có mâm độ, 723 triệu có mâm zin Biển cốc thành phố Độ cản trước RS Độ mâm RS Thế hệ thứ 10 đẹp nhất của Honda Civic Thân cân đối, dáng coupe hay Đuôi sau trườn coupe Đáp ứng không gian rộng đến 519 lít Thích hợp cho các chuyến đi chơi xa Kết hợp 6,2 lít trong đô thị 8,4 lít và ngoài đô thị 4,8 lít, động cơ 1.5 CVT Earthrim rất tiết kiệm xăng. Đèn đầu từ xa. Trọng tâm xe thấp, khoang cabin ôm người lái, lễ chuyển số vô lăng, vô lăng 3 chấu, cảm giác tay lái tốt, phong cách cực kỳ thể thao. Phần khích ghế da ôm, chất lượng da tốt, sáng bóng. 1m75 hay 1m8 thì ngồi cực kỳ thoải mái và rộng rãi.